Cụ thể, vào tháng 1, VinFast đã thông báo những chiếc VF8 đầu tiên sẽ được cho thuê với mức chi phí hàng tháng là 599 USD, áp dụng trong 24 tháng đầu tiên. Tuy nhiên, hôm 27 tháng 2, giá niêm yết trên trang web của VinFast cho thấy hợp đồng cho thuê 24 tháng đã hạ xuống chỉ còn 399 USD một tháng. Đáng chú ý, đối với những khách hàng đã đặt cọc thì sẽ nhận được mức giá ưu đãi riêng chỉ 274 USD. Hình ảnh bài báo đưa tin VinFast giảm giá thuê xe điện trên trang Reuters. Điều này tương đương với mức chiết khấu từ 33% đến 54% so với giá thuê pin hàng tháng được quảng cáo ngay từ đầu. Đây là ưu đãi đặc biệt của chúng tôi dành cho khách hàng của VinFast, dành cho các mẫu xe VF8 City Edition nhằm duy trì tính cạnh tranh với các thương hiệu khác, VinFast cho biết trong một tuyên bố trên trang web của họ. Tuy nhiên, những khách hàng đầu tiên của lô 999 chiếc VF8 được xuất khẩu qua Mỹ vào tháng 12 năm 2022 vẫn chưa nhận được xe. Sau hai lần, hãng này lùi hẹn với lý do nâng cấp phần mềm. VinFast cũng cho biết chúng tôi sẽ chính thức giao xe VF8 City Edition cho khách hàng vào ngày 1 tháng 3. Trong một tuyên bố khác với Reuters, Chủ tịch VinFast bà Lê Thị Thu Thủy cho biết VinFast dự kiến sẽ giao xe điện tại Canada, Pháp, Đức và Hà Lan sau khi ưu tiên cho thị trường Mỹ. Mặc dù hãng xe này đã rầm rộ xuất khẩu xe điện của mình đến Mỹ, nhưng trước những đối thủ có tên tuổi và uy tín trong lĩnh vực sản xuất xe điện, VinFast đã gặp không ít khó khăn và cạnh tranh gay gắt. Tesla Công ty dẫn đầu cung cấp xe điện cho thị trường Hoa Kỳ đã giảm giá bán xe lên đến 20% vào tháng 1. Trước tình thế đó, VinFast phải giảm giá VF8 City Edition là 49.000 USD cùng với chiết khấu trực tiếp 3.000 USD nhằm duy trì tính cạnh tranh của hãng. Hình ảnh mẫu SUV điện VF8 của VinFast được trưng bày tại một địa điểm ở Santa Monica, California, Mỹ. Bên cạnh đó, các khoản tín dụng trong chính sách ưu đãi cho xe điện có hiệu lực vào đầu năm của Hoa Kỳ cũng đã thay đổi phép tính đối với các nhà sản xuất ô tô và người tiêu dùng. Các loại xe điện như của hãng Tesla được sản xuất ở Bắc Mỹ có điều kiện nhận khoản tín dụng thuế tiêu dùng 7.500 đô la. Các doanh nghiệp, bao gồm cả các công ty tài chính bảo lãnh cho thuê ô tô, cũng có thể yêu cầu khoản tín dụng lên tới 7.500 đô la cho xe điện nếu công ty kinh doanh sở hữu chứng nhận của IRS, Tuy nhiên, VinFast lại không có trong danh sách 39 nhà sản xuất đủ điều kiện của IRS theo công bố ngày 27 tháng 2. Theo bài báo trên đài Á Châu Tự Do hôm 27 tháng 2, đầu tháng này VinFast cho biết US Bancorp sẽ chính thức cung cấp giải pháp cho thuê và vay dài hạn cho các mẫu xe của hãng này tại Mỹ. Hãng khởi nghiệp cho thuê xe Autonomy đã thỏa thuận với VinFast để mua 2.500 xe điện hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm 2023, giám đốc điều hành của hãng cho rằng Autonomy đang rất eo hẹp về tiền mặt và sẵn sàng bán tài sản riêng để cứu doanh nghiệp. VinFast đã nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hoa Kỳ và đồng thời có kế hoạch xây dựng một nhà máy lắp ráp xe hơi điện ở Bắc Carolina. Trong bản báo cáo gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, hãng này có tổng tài sản hơn 4,4 tỷ USD, nhưng cũng đang có khoản nợ lên đến khoảng 8,8 tỷ USD và bị lỗ lũy kế lên đến gần 4,7 tỷ USD. Hình ảnh chụp màn hình video đài VOA phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, một giám đốc tài chính và chuyên gia kinh tế ở Texas, Mỹ, nhận xét với hãng tin VOA trong ngày 10 tháng 2 rằng khi một công ty bất kỳ có tỷ lệ tài sản trên số nợ và số lỗ như nêu trên, tình trạng tài chính của công ty đó rất xấu với rủi ro về tính thanh khoản rất lớn. Theo chuyên gia này, tỷ lệ lý tưởng giữa tài sản và nợ là 2 trên 1, đồng nghĩa là tài sản gấp đôi số nợ. Khi một công ty có tài sản là 4,4 tỷ USD nhưng nợ ngắn hạn là 5,3 tỷ USD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 Tác giả cho rằng bà con mình vốn không ưa ông thiếu tướng công an Đỗ Hữu Ca vì trận đánh đẹp của ông đánh vào tiên lãng, đánh vào nhân tâm. Nên khi ông bị bắt, bà con nước lòng phấn kích. Ông Ca bị bắt do lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận 35 tỷ đồng để chạy án cho một ông trùm chuyện mua bán hóa đơn chứng từ nhưng nghe nói không chịu chi ra đồng nào. Bà con mình khẳng định đó là ác giả, ác báo, là nhân quả báo ứng. Hình ảnh bài bình luận trên blog AFA. Tác giả nhận xét không khó để hiểu tại sao bà con mình lại hả hê khi có thể tận mục sở thị những cá nhân như ông ca đền tội. Ở xứ này có mấy người không bất bình khi phải thấy cái xấu, cái ác lộng hành, thậm chí còn là nạn nhân thường trực của cái xấu, cái ác. Nhưng vì nhiều lý do phải cúi đầu cam chịu, cắn răng nuốt giận mà sống. Cũng vì vậy, ông Đinh Văn Nơi, Thiếu tướng, Tần Giám đốc Công an Quảng Ninh nơi vừa bắt ông Ca quy án trở nên nổi như cột. Tác giả cho biết ông nơi 47 tuổi có sinh quán và trú quán ở Cần Thơ. Đủ tuổi vào đời là ông nơi gia nhập lực lượng công an nhân dân và leo dần đến vị trí phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ. Giữa năm 2020, ông nơi được điều động về An Giang làm giám đốc công an tỉnh này. Cũng kể từ đó, mấy cậu Mần Nhật Trình bắt đầu tô vẽ ông nơi như một viên ngọc trong đá nào là ổng đột nhập vô sòng bạc này, ổng phá tổ chức mua bán ma túy, tổ chức buôn lậu kia, tới mức đám tội phạm quyết định chi 20 tỷ để điều ổng đi chỗ khác. Thời buổi mà quan chức nói chung và công an nói riêng như ai cũng thấy, ai cũng biết, thì tự nhiên một ông nơi trở thành hiếm và quý. Thiệt tình là trong thời buổi nhiễu nhương hỗn loạn, quan chức nói chung và công an nói riêng chỉ nghĩ tới chuyện ăn và nén bạc có thể đâm toạt mọi thứ giấy, thì việc giữa đám bùn ấy đột nhiên mọc ra một ông tuyên bố khơi khơi. Tôi lựa mấy người nào quen biết lớn tôi bắt trước. Dễ làm bà con mình mát lòng mát dạ. Ít ai nghĩ tới chuyện chỉ du đảng mới dám dùng giọng đó. Hình ảnh Thiếu tướng Đinh Văn Nơi bảo vệ và thực thi pháp luật để đảm bảo công bằng trật tự xã hội, không cho phép lựa và cũng không cho phép bắt trước hay bắt sau. Sai là phải bắt, vậy thôi, cũng vì vậy, ở mấy xứ văn minh, đâu có ông nào dám tự đánh bóng bằng những tuyên bố kiểu như ông nơi, tác giả phân tích. Tác giả nhắc đến hai chuyện khiến ông cảm thấy rờn rợn, đó là ông nơi có học vị tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội và chuyện ông cưỡng chế người dân ngoáy mũi trong đại dịch. Thậm chí, ông còn đòi truy tố một cậu tên là Nguyễn Hoàng Suốt, 33 tuổi, ở xã Khánh An, huyện An Phú, để răng đe, vì cậu này kháng cự chuyện cưỡng bức ngoáy mũi. Và tác giả đặt câu hỏi liệu một người xu quân đi cưỡng bức dân lành ngoáy mũi và cách ly tập trung để chứng tỏ sự mẫn cán của ông ta thì ông ta có đủ trí và tâm như mình mong muốn hay không? Kết luận, tác giả cho rằng vì xã hội bất công nên ai cũng khát khao công lý, rồi vì phải vật lộn, phải gánh chịu đủ thứ do xã hội đầy rẫy bất toàn, ai cũng mong có anh hùng, cứu nhân độ thế. Biết vậy nên lâu lâu mấy anh mừng nhật trình cho đảng, nhà nước lại giới thiệu một anh hùng để bà con mình bơm vào đó niềm tin, hy vọng. Tác giả nhắc lại những anh hùng một thời khiến dân trầm trồ như Đinh La Thăng trảm tướng, Nguyễn Bá Thanh hốt liền hoặc Nguyễn Việt Thành ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân. Tác giả cho rằng đừng để mấy anh mừng nhật trình cho đảng, nhà nước gạt thêm. Đừng trao niềm tin và hy vọng nhầm chỗ. Muốn biết ông nơi tốt hay xấu, thiệt hay giả,